Xin chào quý vị và các bạn, mình là Tuấn và mình đang đứng cạnh chiếc xe Suzuki XL7 Tân binh của gia đình Suzuki Chiếc xe mà đang tạo nên một cái sự ờ, quan tâm đặc biệt lớn trong cộng đồng vừa qua Với mức giá chỉ 589 triệu đồng Và mình cũng bị cuốn hút bởi cái mức giá đó Thì hôm nay đây, mình ờ, nhân dịp mình ờ, trải nghiệm chiếc xe này Thì mình sẽ đưa cho các bạn thấy được những cái điểm gì mà chiếc xe này có với cái mức giá đó về phần đầu xe các bạn thò lại thấy đấy mình bị uh, thu hút đặc biệt với cái cụm đèn full led phải nói là full led các bạn ạ cụm đèn full led hình móc câu thiết kế rất là cuốn hút đặt ngay trên đó là cái giải đèn định vị ban ngày hai giải đèn định vị ban ngày được nối liền với nhau qua một ờ, hai thanh chrome đó đi qua cái logo Suzuki tạo ra cái cảm giác chiếc xe có vẻ rộng ngang hơn đấy Mặt ca lăng thiết kế hình lục giác với những cái rãnh to bản trông rất là nam tính Nắp cabo Nắp cabo được dập nổi hai sườn theo thiết kế khí động học nhưng mà mình thấy nó có vẻ cứng cáp hơn tạo cho cái chiếc xe có vẻ cứng cáp hơn rất nhiều cái điều mà mình à, có lẽ là thích nhất ở chiếc xe này đó là cái phần cản trước này nó có gì đó rất là SUV các bạn ạ nó rất là là thể thao đó các bạn thấy đấy cụm à, cái cản trước được thiết kế với màu sắc tương phản rất thể thao có thể nói là Suzuki đã rất chú ý và trau chuốt cho những chi tiết dù rất là nhỏ thôi các bạn thấy đấy đây là cái chiếc đèn à, sương mù thôi nhưng mà nó đã được à, có một cái lớp ốp lôi hẳn ra ngoài trông có vẻ địa hình đấy ạ vâng đến với phần thân xe các bạn thấy nhìn ờ, qua về phần thân xe đi tôi thấy rất là ấn tượng nó rất là SUV các bạn ạ nó rất là là là thể thao nó không còn như chiếc xe Ertiga kia nữa đó các bạn thấy đấy từ những chi tiết rất là nhỏ thôi như là ốp bánh xe làm lồi lên một cái khe gió tuy là giả thôi ạ nhưng mà nó cũng là một cái điểm nhấn rất là thể thao rồi cộng với giá xe này giá nóc này ốp bậc lên xuống này cả cửa cũng có một lớp ốp này nữa và vâng, nó nó làm cho chiếc xe ta có vẻ thấy là nó địa hình rất là nhiều có vẻ là như vậy và đến phần chi tiết thì ờ, mình thấy có cái la răng của chiếc xe này thiết kế rất là bắt mắt với hình đa chấu. Nó có đường kính to hơn so với Ertiga 1 inch, con này là 16 inch. Nhưng có lẽ mình thấy là nó sẽ tuyệt vời hơn. Nhưng với nếu như Suzuki cho cái bộ mâm này nó lên đến tầm khoảng 17 hay 18 inch chẳng hạn đúng không ạ? Như thế thì có lẽ là tuyệt vời quá. Gương xe thì vẫn là gập điện, chỉnh điện như otiga tích hợp với đèn báo rẽ trên trên gương. Nhưng mình thấy là thiết kế gương như thế này á, thì mình có cảm giác là nó sẽ tạo cho cái góc chữ A này có vẻ to hơn và cái điểm mù chúng ta sẽ sẽ sẽ, sẽ, sẽ vẫn vẫn rất là lớn. Đó là một điểm trừ mình thấy là vẫn giống như chiếc xe otiga thôi chạy dọc bần thân xe đó là cái giải gân dập nổi kéo dài cho đến phần đèn hậu tạo cho chiếc xe nó dài hơn với thiết kế khí động học thì có lẽ sẽ giảm được sức cản của gió cho nên là sẽ tiết kiệm xăng hơn rất là nhiều đấy ạ Vâng chúng ta sẽ đến với phần đuôi xe Theo mình thấy thì à, đuôi xe thì à, về tổng thể thì nó cũng không khác gì so với Ertiga vẫn với giải đèn full led hình móc câu cũng khá là đẹp chỉ có một duy nhất có một điểm mà mình thấy nó rất là SUV thôi đó là cái cản trước à cái cản sau cản sau thiết kế có vẻ nam tính và và thể thao rất nhiều so với uh, thậm chí là những cái chi tiết rất nhỏ thôi như là cái cái đèn phản quang này thôi nó được ờ, thiết kế dựng dọc lên tạo cho chúng ta cảm giác như chiếc xe nó cứng cáp và vuông vức hơn rất là nhiều Ngoài ra thì vẫn có camera lùi Có cảm biến lùi như Ertiga Vâng chúng ta vừa điểm qua những cái chi tiết ở phần ngoại thất Thì mình theo đánh giá riêng của mình thì nó khá là ổn Nó tóm lại là mình thấy rất là thích chiếc xe này